Việt Nam thanh bình đón mùa xuân non nước yên vui bỗng dưng em đến làm tan chai hạnh phúc yên vui ngồi gia đình Em là ai sao tôi không thấy em hiện nguyên hình xưng danh hô tanh Em là ai mà mỗi người xa lánh và khiếp sợ đến kinh hoài Có phải chăng em muốn quỳ diệt hết loài người Bằng sự lây lan nhanh chóng giữa người và người trên khắp em chính là thủ phạm gây nên một cái chân thương tâm bởi nhiễm đường hô hấp cả thế giới đang tìm thuốc diệt em em là corona em đến từ vũ tác mới của Lê Minh Hùng Corona em lại ai Những lỗi lầm than Không phải chiến tranh bằng tàu to súng lớn Mà đau thương bởi dịch bệnh lây truyền từ đã sang châu Âu Từ châu Phi qua châu Mỹ Hãy chết con người trong thế giới bình yên Ở Việt Nam giữ vững một niềm tin Toàn dân chống dịch như là chống giặc Quyết không để cho em tung hoành ngang dọc Trên khắp mỗi miền tổ

tụ tập đông người phòng bên lây lan mỗi người phải nêu câu. lòng mến cho mình và cho mọi người xung phải chấp nhận cách ly đừng nên đi đây đi đó cơn dịch có thể kéo dài thêm nữa nhưng mọi sự sẽ trở lại bình yên vì toàn dân quyết chung sức chung lòng đừng để sự chủ quan hại chết con người chúng ta ở nhà mà thương cho từng chiến sĩ túc trực đêm ngày lo cho sự an nguy kìa để biết bao những thiên thần áo trắng thật xứng là mẹ hiền là từ mẫu kính thương sao những tấm lòng nhân ái đùm bọc sẽ chia về nghĩa đồng bào cao quý thay những tấm lòng vàng không phai nhiều điều phụ thù ừ, ngày xưa vẽ dân để dân tộc ta mãi luôn bình an corona dù em lại đi nữa anh quyết sẽ ra tay ngăn dịch bệnh lây truyền toàn dân chung sức vững lòng cùng nhau chống dịch ai ơi hãy nhớ cách ly đẩy lùi dịch bệnh còn